mô Phật Nam mô Phật hôm nay ngày thứ um, ngày thứ uh, hai <clears throat> hôm nay ngày thứ uh, xin kính chào à, sau lưng à, thành phố San Jose đốt pháo cái clip này của à, mấy người youtuber ở San Jose thì quay lên những à, này Linh cũng quen à, em này cũng dễ thương lắm thì à, lên nói chuyện à, khi nào việc rảnh thì lên nói chuyện như cái gì thứ nhất kiệt có ờ, hai chuyện kiệt mới ờ, được ở trên dạy về kiệt đọc kinh hoa nghiêm á bữa giờ á uh, <clears throat> nói về đạo một chút đi còn chút mình nói về tết ở cõi trời đau lợi có hoàng đế thích cai quản 33 tầng trời nhỏ nhỏ đó đó thì kiệt hỏi ở trên rõ luôn là ở trong đó nói ờ, cái vị nữ đó ngày xưa Ờ, đắp tượng Phật sau đó 30, 33 người bạn cũng nữ rồi đắp tượng 32 người cuối cùng khi họ có phước vô lượng kiếp họ về họ làm chủ tầng trời đau lợi là tầng trời dưới này thì ờ, khi Phật thích ca thành đạo đó những gì đó xuống cung kính cung kính lễ với Phật chứ không phải là chầu Phật đó là cái thứ nhất ở trên giảng vậy cứ nghe giống như à, ai mà thành Phật thì tất cả các thiên chủ à, đến cung kính thì cái đó có cái đó có một cái nữa đó mấy vị ở ờ, à, dưới thế gian á thì lại giải thích với à, mấy thầy bên đại thừa đó thì cứ nghĩ là ông hoàng thích đề hoàng nhân hoàng đế thích có nghĩa là à, đức ngọc hoàng thượng đế thì trên nói không phải ở trên trời á, có rất là nhiều tầng trời 36 tầng trời Rồi, cha là ở tầng trời cao nhất còn cái à, ông hoàng thích đề hoàng nhân này á, ở tầng trời đao lệ tầng trời thấp nó cũng giống như một cái danh từ à, tổng thống mà nhiều tổng thống trên thế giới này lắm một tổng thống nhỏ tổng thống bự vậy đó thì ở trên kia cũng vậy cho nên kiệt giải thích cái này là thật mấy gì mới vừa nói cho kiệt hiểu cái này tại kiệt đọc kinh thì kiệt thấy kiệt cũng thắc mắc thì cái này để cho mấy phật tử hiểu là ở trong kinh à, lăng nghiêm nói về thích đề hoàng nhân là nói là ngọc hoàng thượng đế là đấng sáng tạo đó, là sai à, là ở trên đã đã giải thích hiện rồi ngọc hoàng thượng đế là ai quản hết tất cả vũ trụ là khác còn thích đề hoàng nhân là chỉ là một cái tầng trời nhỏ tầng trời đau lợi ở dưới thôi thấp ở dưới thôi đó rồi à, thứ hai thì à, mấy ngày tết này nè cái quan trọng nữa đó là năm nay sẽ có xảy ra chiến tranh đó thì à, ở bển Việt Nam hay là chuẩn bị cái vụ đó thì đó hai chuyện đó thì giải thích còn bây giờ thì um, quý vị cứ lên chắc như rồi vui sáng thứ bảy sáng chủ nhật à, sáng ngày thứ hai thì à, mình nói chuyện mình muốn hỏi việc gì cứ hỏi chào chú thiên tuấn kiệt sau này ai cũng là thiên hết ông joe biden cũng là thiên joe biden ông trump cũng là thiên joe trump ai cũng là con trời hết nhưng mà xuống đây mỗi người à, quên đi cái làm mỗi chuyện khác vậy đó này lấy cái clip của à, mấy người kia bỏ lên tại à, ở San Jose ta đốt pháo dữ lắm ờ, cho coi giống mùi Tết một chút muốn biết quy họ muốn biết ba mẹ đầu thai chưa mình phải biết làm sao thì à, thì nếu mà mình nằm mơ mình không thấy nữa là đã đi đầu thai rồi còn nếu là lâu trong gia đình có có thân nhân mà nằm mơ thấy là chưa à, vẫn còn thì mình cứ nên cúng củ quyền đồ này nọ à, hay đốt pháo đốt pháo ở chỗ kia ở nè San Jose ở thành phố này nó có mấy khu của người Việt Nam lớn ở miền Bắc Cali khu uh, Grand Century Mall uh, khu Việt Mi Thao với khu uh, Lion với khu uh, Center ở dưới thì mình nói này thôi nha để cho mọi bà con hiểu tại có rất là nhiều cộng đồng không hiểu á người Việt mình ở đây hội đoàn rất là đông người giàu cũng rất là nhiều uh, mà họ cứ ờ, nói lo cộng đồng mà lo này kia không nhưng mà cái khu này nè thật sự không phải của người Việt Nam người Việt Nam mình cũng giống như là chùm rễ thôi cái khu này của Trung Cộng á của Trung Quốc làm chủ khu Vinmithao là của Tàu á cả Rensenmore cũng vậy á cho nên uh, phải coi Grand Mall Vinmithao không phải của người Việt nha của Tàu À, mình cứ ờ, ở đâu cũng bị tạo đô hộ bên Việt Nam qua tới Mỹ còn cái khu Lion mà ở đường Thu Ly á, là của Ấn Độ là cũng phải của Việt Nam luôn à, cho nên buồn lắm Bắc Cali người Việt Nam rất là đông nhưng mà không có ai hiểu để lo cho cộng đồng á thì cái khu center ở dưới đường center capital á là của do thái cho nên nó không có ờ, nó không có khu riêng của người việt chẳng qua là trung cộng với ấy nó đầu tư vô thôi thì mình ăn tết ờ, của khu nó nhưng mà buồn có một cái nó cứ lên giá hoài bà con mình bán tô phở bán đồ ăn bán ba cái đồ ờ, chơi đồ nít hè băng đĩa rồi đó đâu có nhiều tiền đâu mà tụi nó lên giá dù dù cái tiền mướn nên chịu không nổi làm không có lời vẫn là làm mọi cho Trung Quốc ở Mỹ luôn À, năm mới kính chúc à, tất cả các quý vị các bà con à, vui vẻ mạnh khỏe thân tâm an lạc thì chúc chúc hồi từng cái clip hôm kia rồi hiện nay ngọc hoàng thượng đế là cao nhất hả anh đúng cha là cao nhất coi hết còn mỗi một tầng trời người ta cũng gọi là đế thích này thượng đế nọ là khác như giờ danh từ tổng thống trên thế giới ở nước nhỏ xíu cũng là tổng thống tổng thống đài loan là nước có cái đảo thôi tổng thống mỹ nhưng mà tự vì à, sau này kinh điển sao chép nhiều rồi mấy thầy không có hiểu cho nên kiệt thắc mắc kiệt tu theo đại thừa kiệt thắc mắc kiệt mới hỏi thì mấy gì giải thích vậy đó là ông đế thích à, thích đề hoàng nhân không phải là ngọc hoàng thượng đế một ngàn phần trăm không phải thì những gì Kiệt lên clip này nói là người ta sẽ thâu lại thì Kiệt không có nói sai Kiệt, uh, ờ, có kiểm nhận cho nên um, nhiều ờ, nhiều thầy không có hiểu rồi cứ làm mấy clip nói xấu cha nói xấu mẹ có một cái clip mà của ông thầy nào chùa lớn lắm ngoài miền Trung á à, làm nói mẹ cũng nhiều vẫn còn giữ cái clip đó kiểu biết tên ổng luôn á ở đây ta đốt pháo rất là vui đốt pháo quá trời luôn tu tiên trong kiếp này có thật không chú Vóc quy hỏi có tại vì uh, thánh uh, thánh đạo là công giáo tiên đạo là mấy người tu theo kiểu uh, đạo mẫu rồi đó phật đạo ba đạo nhưng mà ba đạo cuối cùng á sau này cũng thành lợi là một à lợi là bữa bữa giờ chuyện nói á, thì uh, nào cũng được hết thì ờ, ai cũng phải từ dưới lên trên sau này đạo hồi hay đạo ấn độ đạo gì đi nữa đạo của mọi da đỏ đi nữa cuối cùng cũng thành phật thôi cũng ra biển hết nhưng mà bây giờ tự vì một kiếp người ta không có hiểu nhiều kiếp ta mới hiểu liên ly hỏi khi nào mới lên trên ờ, chùa tức là lên thiên long sơn đó hả từ từ sẽ lên được sẽ mở cửa nhưng mà chưa có phải trong lúc này anh đợi khi nào ai cũng an toàn chích covid hết rồi à, anh còn làm thêm một số công việc nữa lúc đó mở cửa tự vì anh ở cái thế mình à, nhiều người ghét bữa anh giải thích rồi công giáo cũng không ưa anh nói vô đó phản chúa phật giáo á, thì mấy cái chùa ở đây cả trăm chùa là toàn là chùa đa số á, là community service có nghĩa là phục vụ cộng đồng đám ma đám tán rồi à, tụng rồi 49 ngày rồi để hình cha mẹ đó chứ còn à, dạy mà chùa mà dạy ở đây mà thành phật á, thì không có chỉ có vạn phật thành thôi thì à, chùa cũng cần có à, chi phí thì thiên long sơn đi ngược lại thì thiên long sơn á, không có tiền bạc không có gì hết thì người ta thích lên đó thì cho nên cũng làm ý ờ, cũng nhiều vị ở đây người ta không có thích rồi ờ, ở đây giống như người ta lập chùa theo phe phái với chính trị nhiều chứ ờ, tu thật sự chả thấy ai tu <laughs> gì trơn Đấy, tu hoài cho nên có những cái thế lực không ưa nghĩa là mình đi ngược lại người đời á, không tiền không bạc là người ta không thích thì cũng à, phải từ từ để đủ duyên thì à, lên lên đó, đó những người á, làm tiền kiệt như vậy không té mà giả bộ nói té là chày người cứ à, đòi thưa đòi kiện đồ đủ chuyện hết rồi thế lực của bên hát thế lực cũng không thích người bên uh, bạch thế lực cũng không thích luôn bạch thế lực họ chỉ là trí thức có thể là bác sĩ kỹ sư tiến sĩ ông chủ tịch này ông ờ, hội đoàn nọ đủ thứ hết ờ, liên tôn gì đó là toàn là có tư lợi gì đa số nhưng mà đụng lên ở thiên long sơn đó là vô vô tư nghĩa là à, không có à, không có chức danh gì chứ mà cũng chẳng có vận động gây quỷ, cho nên nó nằm ở một cái thế gọi là rất là một mình thì uh, với chư Phật lo với các chư vị lo khoảng vài tháng nữa thì sẽ mở lại nhưng mà chưa phải bây giờ như đạo Phật người đọc comment nha năm trước à, tuổi nên gặp chắc chở mấy cái tuổi mấy cái đó đừng có tin giống như một người à, con gái thân tướng hình đẹp cái tánh nết hiền nhưng mà à, tức là cái chân mệnh của mình đó nó mình dí giống như vậy nhưng mà có một cái mút rùi nút rùi sau lưng hay này nọ mấy cái đó gọi là phong thủy này nọ nó đâu có ảnh hưởng gì đâu nếu mà cái tâm của mình tốt à, mình đã tiền kiếp mình có nghiệp lành rồi đó mấy cái phong thủy ở nhà cửa hay là uh, xui xẻo gì đó mấy đó là à, không có ảnh hưởng gì hết đừng có chấp vào mấy cái đó nhiều cứ ờ, cái tâm mình tốt cái chân mệnh mình tốt dầu cho nó có xấu nữa mình mỗi ngày mình tu tập mình chuyển chuyển được có người hỏi tại sao mình phải đốt nhang vậy chú thứ nhất đốt nhang là để cho cái tâm của mình thành kính mình coi cái đó là nghiêm trang nó cũng giống như bây giờ lúc mình chào kỳ mình phải nghiêm trang nhưng mình đốt nhang là mình biết là mình đang tiếp cận tiếp xúc với chư ờ, chư vị vô hình thứ nhất thứ hai các chư vị là rất là thơm tho và tinh khuyết mình á, mang cái thân người của mình á, nó ra nhiều cái chất dơ bẩn rồi nách rồi miệng rồi hôi nhiều khi mình ăn đồ ăn gì mình khấn mình ra miệng cũng hôi cho nên cái nhang á, nó sẽ thanh tịnh cái khu đó lại chỗ phòng đó chỗ cái chỗ đó để cho cái khói nhang nó cho mấy chị dị gần gũi với mình hơn đốt nhang cũng thành kính nhưng mà phải coi chừng nha có cái bác kia cứ đốt đốt đốt đốt đốt một đống nhang đốt ghế cái người ghế cái thành ung thư phổi luôn á chết á phải coi chừng đốt phải gắn cái máy hút mình hút lên trong nhà mình chứ để khói nhang mà Trung Quốc nó làm á nó bỏ chất hóa học chổng hút vô là đi luôn có thiệt trên núi là mấy cái chỗ của kiệt đó là kiệt làm kỹ lắm kiệt mà hút lên hết hút cho bay lên trong nhà mình đốt nhang nó lửa loại nhang ít khói ừ, kiệt có thể nói về mẹ nữ hoa đương nương thắng là vua thua là giặc mẹ nữ hoa nương nương á, là cái nguồn gốc với à, thuộc hy với thần nông á, là người việt 100 bộ lạc đó từ bên Tàu hồi xưa mình ở dưới đồng bằng rồi cái Tết à, của mình á mỗi một năm mình làm lúa mình thu hoạch lại mình ăn mừng thì thành ra có cái Tết của mình này nè tới cái người qua hệ là người Trung Quốc á, là người bây giờ nè người à, của à, của bển á người Trung Cộng Trung Quốc á nó trên núi nó qua hạ nó không có cái Tết nhưng mà nó ăn hiếp người của mình rồi giết cái nó chiếm đất của mình rồi từ từ cái những cái gì gọi là tốt thì nó nói là của nó những gì mà nó đuổi mình xuống người mân việt âu việt từ cái sông dương tử xuống là của nước việt rồi thành người việt của mình mình ở miền nam cho nên mình là gốc người việt thì cuối cùng mình là việt nam chứ thật sự là cái gốc việt nó nhiều lắm thì nữ oa nương nương á là cái cái câu chuyện đó đó là từ ờ, ở trên trời xuống thì với thục uh, ờ, hy vua thục hy trong kinh địa mẫu có nói đó là của mình nhưng mà bên trung quốc bây giờ nó đô hộ mình cả ngàn năm nó muốn nói gì nó nói thắng vua thua giặc cũng giống như ông trump vậy thua giờ mấy tuần trước ông là giặc bữa nay ông hết giặc rồi ngày hôm qua ông chiến thắng thì cái đường tương lai của ông rộng mở rộng mở hơn những cái fan nào những cái youtuber nào á lâu nay ủng hộ ông Trump á nên bây giờ sôi động lại ủng hộ ông lại rồi có cái gì hay á, thì cái chia sẻ cái youtube đó để cho loan truyền cho nhiều người có chánh nghĩa để mà à, tiếp tục cái con đường để mà làm cho cái nước mỹ nó ổn định cái nước mỹ ổn định thì thế giới này nó sẽ ổn định uh, kế tiếp những cái nơi khác là ổn định theo thì những cái youtuber những cái người mà ủng hộ ông trump á nên uh, tiếp tục ủng hộ ổng ổng bây giờ là giống như giờ ông nói gì ta cọp thêm cánh vậy đó ông Trump bây giờ ừ. thì ông có nhiệm vụ mới mấy clip trước thì có nói thua nhưng mà không phải là thua thua để mà thắng thắng mà thắng lớn luôn chọn gói luôn á Liên Trần hỏi anh Kiệt đốt pháo có xua đuổi được ma quỷ không vậy? <laughs> anh nghĩ chắc không. Ma quỷ nó có nhiều loại lắm. Người à, mình nhông họ cũng như người mình thôi. Cái người hiền thì chết cũng là ma hiền, cái người dữ thì dữ chết là ma dữ. Thì mà à, nhiều khi mấy con quỷ dữ nó còn khoái đốt pháo nữa còn mấy cái người mà hiền á, mấy bác mà, mà hiền mà chết á, thì thành ra ma hiền này nghe pháo thì sợ rồi trốn thì họ cũng như mình vậy thôi còn nếu mà, mà ấy á, thì chiến tranh á, mấy cái đại bác bom đạn rồi đó ma quỷ đầy hết nó đâu có sợ gì lỗi <laughs> chụp chặt kỹ thuật một chút không có chuẩn bị trước Đấy, cứ coi cái này cái tivi thôi nó trả lại gì sau này từ từ lúc mới đầu việc làm mấy cái youtube nó còn dở không có hiểu từ từ nghiên cứu cái mua mấy cộng dây đồ nghề rồi gắn vô từ cái điện thoại nè cái điện thoại mình mình có cái hình này cái mình gắn cộng dây vô chính trong cái tivi thì nó ra cái hình vậy đó hình này trong hãng Việt là vẽ hình này cách đây à, lúc lúc mới xây cái hãng này nhiều người không hiểu à, bắt đầu đọc comment tiếp thì à, nãy đang nói tới đâu à, mấy người trí thức thế gian kỹ sư bác sĩ rồi đó họ chỉ trí thức thôi họ nhưng mà họ không có trí huệ cho nên họ chỉ là có lúc họ làm sai á, là tác hại nhiều người là bị tội bị nghiệp còn trí huệ mới quan trọng trí huệ á, người ta nhìn thấy cái à, cái lợi ích lớn của đại đồng giàu cho nó không có tiền hay này nọ đó người ta cũng vẫn liều thân người ta làm gọi là trí huệ người ta hy sinh còn mấy người trí thức thế gian á, à, ăn nói giỏi hay mấy đài truyền thông giỏi hay là luật sư tiến sĩ bác sĩ ở này nọ đó thì khi mà không có trí huệ đó họ đa số là bị làm tội cũng có mà làm làm đúng cũng có nhưng mà cộng trừ nhân chia cuối cùng á, sai nhiều bị tội nhiều Ánh Ngọc Hoàng Thượng Đế là Phật mẫu của ảnh đó là điển vẽ ra cha mẹ cho chân dung để cho nhân loại kỳ này mình thờ bữa nay <clears throat> còn mùng 3 Tết thì rảnh ở nhà thì à, hãng cũng nghỉ bữa nay ngày lễ present Day đây à, trò chuyện với quý vị bữa nào mà ấy thì đọc kinh cho nó hết cái bộ kinh quan nghiêm thì sao đọc kinh pháp hoa cầu nguyện không chiến tranh cho việt nam không có cái bình an nào mà không có cái sự à, đổi chát <laughs> cho nên à, à, mấy phật chư phật có không thích nhưng mà nó phải cũng giống như giờ những cái cây á, trong rừng á cây bự cây nhỏ nếu mình không có đốt những cái cây nhỏ đó thì cái rừng nó không có phát triển được nó có những cái chuyện mình phải à, có cái hiểu cái đó năm nay có có đục đụng độ lớn rồi bệnh chú giải thích về việc ông thầy ăn thịt chó Theo cái góc độ chú nhìn á Ông đó hình như chắc bị ờ, ma nhập ổng hay gì <laughs> Nhưng mà ổng không lên mặc cái áo vàng Nhưng mà là ít nhiều á Cũng phản tỉnh được Tại vì có những thầy người ta cũng làm chuyện sai tùm lum mà sai ẩn đó nha nhiều lắm mà người ta không có dám lộ liễu nhiều khi uh, phá gọi là cái bài học gọi là phá chấp á, thì cũng có cho nên bữa có một cái phật tử comment hỏi uh, não giờ em thương sư phụ em em cúng dường như thù em mà cuối cùng em biết sư phụ em à, có bồ em có bị tội không thì giải thích rồi thầy trò là đi dưới cầu là bị tội hết mình cúng dường sai người mình bị tội á mình phải cúng cho đúng vị vị nào tu đàng hoàng mình cúng mà vị nào không đàng hoàng ấy mình cứ ờ, biết nhưng mà cũng đừng nên nói kệ ai làm gì có nghiệp riêng chuyện biết nhiều lắm thì không có nói nói về ai hết chuyện biết hết tất cả những nhân vật trên mạng xã hội ông nào tốt ông nào xấu chỉ có một điều cái quy tắc mình phải hiểu phật tử và người chánh đạo mình phải hiểu phật di lạc chưa bao giờ xuất hiện trên mạng nên nhớ lời chuyện nói phật di lạc và những thứ thiệt chưa bao giờ xuất hiện trên mạng chờ khi một mình kiệt đi trước và kiệt đã giải thích kiệt phải đi trước để mà đánh thức mọi người và để cho những cái giống như mình ở trên đó, cha thượng đế phật thả xuống mấy ngàn chư thiên chư phật việc đi trước để việc đánh thức để mà đánh cái tiếng trống giống như là giao chiến như bang bang bang thổi cái kèn là là là, là, là sắp sửa xảy ra là việc đi trước còn những thứ thiệt á, là chưa ai xuất hiện còn những ai mà xuất hiện bây giờ á, là đều là giả hết nên nhớ rõ cái đó nha kiệt là phải xuất hiện cũng giống như giờ phải có người thổi kèn thì thì mới biết là cái thời này tận thế cho nên từ cái clip mà phú ra phỏng vấn hồi năm ngoái đó chuyện nói là mình tận thế Ờ, chuyện đó ông Trump sẽ thắng thì ông thắng thì ông thắng hết lòng người chứ từ đó cho tới một năm nay ông bị hạch tội ông bị đủ thứ chèn ép cũng bị dán một ngàn cái nhãn mà cuối cùng ngày hôm nay ông cũng thắng hết cả thế giới thắng lòng người giờ từ từ nè rồi ông sẽ thắng luôn nữa thượng diện hạ diện mai mốt ông sẽ thắng luôn cho nên những cái lời kiện nói là kiện nói theo à, cái à, cái mục đích chính còn cái chi tiết mà xảy ra là hai chục phần trăm còn lại là hội đồng chư Phật với thượng đế là quyết định cuối cùng nha quý vị cho nên những gì kiệt hiểu nhiều kiệt nói nhiều kiệt là nói thật nói thiệt thì quý vị sẽ chờ xem từ đây cho tới thời gian kế tiếp ông à, trong cái clip phố Osa Việt nói là ông Trump sẽ à, đảng Cộng hòa sau này sẽ thắng thêm hạ viện và thượng viện luôn thì từ từ sẽ có rồi chiến tranh biển đông thì mới nói sẽ xảy ra nó nó những chuyện như vậy còn à, bệnh tật covid thì nó là ma quỷ mà thì à, nó sẽ ở với mình của trung cộng tạo ra cái này hồi xưa mấy vị nói mình được ra đường là tốt hơn rồi và đồng thời thế giới có một chút xíu thay đổi cũng giống như nãy kiệt ờ, lấy cái khúc của ờ, cái em tên là linh kali á kiệt bỏ lên đây là tự ờ, đứng đó đốt pháo thấy vui á thì kiệt bỏ lên vậy đó ok đọc comment hình cha mẹ không có trên facebook có mà kiệt bỏ trên đó quên ông bạn nói gặp chú kiệt Nguyễn Quốc Quy anh anh tưởng muốn linh có phải ông vậy làm sao có chứ cái dấu này nè cái dấu à, đó đó Kiệt làm nhiều lắm nhưng mà đến khi Kiệt mở núi lại á Kiệt để trong à, trong cái điện mẫu điện mẹ nó để cho chư thiên điển vô thì ai lên núi sẽ à, lấy về đeo rồi mới hiệu lực nhiều hơn nhưng mà giờ mình chưa có mở núi được bữa nãy cũng còn hơi sớm này để mai mốt á khi mà Phật Di Lạc xuất hiện đó ngài sẽ giải thích rõ hơn kiệt chỉ giới thiệu thôi nha chứ không phải ý gì nhưng mà à, kiệt làm mà nhiều lắm mấy chục ngàn miếng này là bốn năm chục ngàn cái miếng này á kiệt mạ bằng vàng đẹp lắm để trên đó cái bức tường này á, là kiệt vẽ cái này 5 năm vẽ lớn lắm cái bức tường lớn khổng lồ thì vẽ cái ngày tận thế hôm nay nè Phật Chúa ra đời Rồi đọc comment Anh mở lại Thiên Long Sơn Nhớ thông báo cho bà con nha nào anh mở lại Thiên Long Sơn anh lên cái clip anh nói thì tự động bà con biết liền còn bây giờ mình à, xin lỗi nó có những vấn đề à, gọi là trục chặt. <laughs> À, mình phải chờ tại cái vùng Bắc Cali này nè chi bộ ngầm nhiều quá chi bộ ngầm à, điều khiển cộng đồng à, âm thầm ở đây mấy cái hội đoàn à, bây giờ ở đây ở đâu còn ai tránh nghĩa đâu đâu còn ai biểu tình chống cộng gì đó. họ bị bị bệnh có tiền qua tấm hết trơn rồi cả chùa ở đây xây năm bảy triệu là tiền gì đâu không cái phật tử nào đâu có tiền mà cúng dường kiểu đó cho nên nguyên cái bắc cơ ly này thuộc về <laughs> nói chung là chi bộ ngầm nhiều cho nên <laughs> nhiều chuyện rắc rối ở ngoài bà con không có hiểu anh Tuấn Kiệt ơi mẹ mẫu trên Hải Dương có phải là thật không Hải Dương là ở đâu không biết nha ở đâu cũng là mẹ hết ở đâu tượng gì á giống như có một lần Kiệt hỏi à, Đức mẹ Maria Phật bà âm có thể là mẹ mẹ kiện hâm mẹ nói là cái gì cũng là của mẹ hết mẹ quá thân hết mẹ là lớn nhất ngày xưa cái vũ trụ mình nó chỉ có cha trời mẹ đất khí âm và khí dương tất cả mấy chục tầng trời tất cả các chư thiên các chư bồ tát các chư phật các chư thánh thần đều là con của ờ, thượng đế hết thì <laughs> quý vị nghĩ tức là quá à, chiếc thân ra rồi xa thành ra nhân loại có thân người người tu tu mới thành phật có thân người tu mới thành tiên thành thánh thành bồ tát thì cũng là con thượng đế hết cho nên đầu clip này kiệt giải thích kiệt rất là thắc mắc được đọc kinh quan nghiêm thì kiệt hỏi ông à, đế thích tức là thích đề hoàng nhân á là là giống như một thượng đế nhỏ à, của một à, tầng trời nhỏ ở tầng trời đau lợi là tầng trời thấp thôi còn cha là quá trời lớn luôn là coi hết cái vũ trụ là ba mươi mấy tầng trời mà mỗi tầng trời có vô số tầng trời nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nữa thì nó cũng giống như trái đất của mình nè có biết nhiêu tổng thống và tổng thống ờ, một cái hòn đảo nhỏ xíu cũng gọi là tổng thống và tổng thống mỹ tổng thống pháp cũng là cái danh từ thôi nhưng mà khi mà thầy Việt Nam mình á mấy thầy đại thừa không có hiểu cái chấp cái đó cho nên kiệt bảo đảm là kiệt đã ở trên đã giải thích rõ ông thích đều hoàng nhân với ngọc hoàng thượng đế là cha đó là hai vị hoàn toàn khác nhau không có phải là một người đọc chú lân nghiêm trừ dịch bệnh ông chú chú lân nghiêm á, là trừ luôn cả mấy cái bùa ngải thư ém mình nên nhớ nha khi mà mình bình thường cả những vị thầy mình đang đi theo cung phụng á nhiều khi bỏ bùa mình nữa đó cẩn thận cái đó mình thấy ruột của mình xôm xa cái mình cứ nhớ thầy mình hoài mình đang ở vui với chồng con mình mà cái đầu mình cứ nghĩ thầy thầy mình hoài hay là mình đang đi chế con mình nó con mình là mình thương nhất đúng không mình mình mà mất cái à, cái sự từ bi thương con nâng chiều con á lúc đó là mình đang bị bỏ bùa để kiệt nói cái, cái những người đang bị trúng bùa thì cái ruột mình xong sao mình phải chạy mình bỏ hết mọi việc xung quanh rồi mình chạy ổng nghĩa là mình đặt cái đó là số 1 nghĩa là mình đang bị thầy của mình bỏ bùa ở thời nay là đa số là có cái đó rồi rồi à, mình cảm thấy lâu lâu á mình mệt mệt mê mê lân lân lân lân cái đó là mình đang bị trúng bùa nữa thì nên đọc lăng nghiêm và đọc uh, lăng nghiêm ngắn án a la lợi tỳ xá đề bệ ra bạc sờ ra đà rị bàn ra bàn nể bạc sờ ra bàn ni phấn hổ hồng đô lô ung phấn ta bà ha thì mình đọc cái đó thường xuyên và mình đọc chú lăng nghiêm thường xuyên thì từ từ cái đó sẽ hết khi mình hết cái trí của mình nó bình thường lại cũng giống như cái nước hôm nay mình ờ, bỏ cái filter mình bỏ cho cái máy lọc nước mình lọc ra nó trong sạch rồi á thì lúc đó mình mới nhận thức được à con mình là số 1 mình ấm bồng cưng chiều nó chồng mình gia đình mình mình là người vợ hiền còn tối ngày mình mà không có để ý mấy cái chuyện nhỏ đó mà mình cứ cái đầu của mình với cái ruột của mình cứ xôn xao đi nhớ phải đi gặp người đó hay gặp một vị thầy đó gì gì đó là đa số thời nay người ta coi chừng đó đó là đó ý là vậy đó phải đọc lăng nghiêm mà lúc đầu á đọc á cái bùa á, nó không có chịu nó làm cho mình nóng bức bực bội lắm nóng cái đầu nhưng phải gán đọc đó là cách duy nhất đó. như nữa Bích Nhật hỏi tại sao Thiên Chúa giáo và Hồi giáo vẫn chưa có đạo ăn chay vậy anh? Thì sau này họ mới à, tu theo uh, thống nhất cái đạo của họ lại. Sau này thôi mình không biết thời gian nha. Thì lúc đó họ mới biết nhân quả. Hồi giáo với Thiên Chúa giáo họ vẫn không có tin có nhân quả. Họ cứ nghĩ là chết là được tha không à, chết hay là đi ngoại tình một năm cái chục lần cái cuối năm cái à, vô nhà thờ cái ông cha che cái màn xuống một cái à, cái nói chuyện xin tội còn cái ông cha đó cả bản thân ông chưa chắc là thanh tịnh nữa ông nghe ông chỉ bụng miệng ông cười thôi vậy là có nghĩa là được xóa tội à rồi cái đầu cái bước ra đường nghe gặp bồ cũ gặp bồ phải đi chơi tiếp cái đó là không có đúng đừng có nhân quả hết á nên sau này ở trên nó mới nói là phải học à, tam đại tạng kinh phải có chánh kiến và biết có nhân quả rồi phải tự đúc đuốc mà đi phải giữ 12 giới luật của bên à, ở trên các chư Phật mới đặt ra đó chứ không có xin tội nữa mà cũng chẳng có <laughs> còn bên công giáo bên hồi giáo nó cũng y vậy á <clears throat> cái đám ở New York á, nó đạo hồi giáo nhiều tụi nó cũng lì lắm nó cứ đi giết người cái nó nghĩ là ala tức là thượng đế là cha là thương nó thêm đâu có trời phật nào mà thương kiểu đó cha là phật rồi đó là um, um, cha nó có là tự vì ma quỷ nó nặc danh bây giờ thí dụ như ở đây cũng vậy người đời của mình cũng vậy mình nhìn cái đảng nhân chủ cộng hòa mình cũng biết tụi nó làm gì xấu nó cũng mượn danh không à thì ma quỷ nó cũng y chang vậy nó nó rất là khôn ngoan nó xảo trá rồi nó mượn danh rồi nó làm gì Chứ Phật trời không bao giờ nói chuyện Và cũng không có bao giờ mà cần phải đi ờ, kể công hay là đi quảng cáo Hay là đi nói tôi như là thế này tôi thế nọ Cho nên ở trên mấy cái mạng nè Mấy cái người mà cứ xưng ờ, tôi là thế này kia Phật trời không ai làm chuyện đó hết Cái đó là mấy cái căn bản Phật tử phải hiểu Không có cái chuyện mà Phật đi xưng này Phật đi câu view rồi Phật uh, đi nói này nói nọ mà không có rảnh làm mấy chuyện đó Phật mà xuất hiện đó là một chuyện vĩ đại một chuyện kinh hoàng chuyện lớn Phật không có nói ờ, tôi là ông này và nọ được Thượng Đế ban cho chức này chức nọ Dù có ban chức nữa cũng là âm thầm thôi, làm thôi Quan trọng là họ có mưu mô gì Họ chỉ là làm cho phản ảnh cái tâm lý của quần chúng có nghĩa là thí dụ kiện nói Phật uh, Di Lạc ra đời các Phật tử trên cái cái cái, cái ờ, thích cái kênh của Kiệt á, thì nghe theo tu thì uh, tốt nhưng mà có những người mà nửa nửa ờ, bữa tôi nghe cái ông kia nói như vậy cái nửa nửa không tin thì cái số lượng người mà được về gần với Phật Di Lạc đó, nó là ít đi thì mục đích của họ là kéo cho những người có cái lòng nghi nghi hoặc giờ có ông thân tôi là minh dương tôi là thiên tử này thiên tử nọ mà nhìn cái hành nhìn cái những cái lời nói cái hành động của mấy người vậy đó đó không có thì ma quỷ nó cũng làm vậy đến khi mà gặp người thiệt người ta nói chuyện á thì lại sinh ra cái sự nghi hoặc đó là mục đích cũng vậy cho nên uh, quý vị phải có tránh kiến cho nên lúc nào kiệt dạy là xin lỗi nào thì cũng nhắc nhở là mình phải có tự cái chánh kiến mình nhận thức không phải ai nói chuyện giỏi là người đó ấy đâu mấy người trí thức mấy người học thức bác sĩ gì đó mà không có trí huệ là cũng xong luôn đi địa ngục nhiều lắm từ lúc cái kênh kịp ra đời cho đến giờ thì mục đích chính để kiện nói mục đích chính là kiện nói là ngày mình đang sống vào giai đoạn cực kỳ khó khăn tận thế thứ hai Phật Di Lạc sẽ ra đời Chúa sẽ ra đời thứ ba chiến tranh bệnh dịch sẽ nảy lên thứ tư mục tiêu đích của chị là tất cả mọi người phải gán thay đổi đời sống dùng chữ thay đổi thôi chứ mình không phải khuyên người ta tu vậy thay đổi ví dụ mình à, sát sanh mình đi ăn mấy con sống trong nhà hàng mấy con cua nó lội rồi đó bớt ăn mấy cái đó ví dụ ăn chay không được thì mình ăn ờ, đồ đông lạnh đồ của Costco đồ ờ, tủ lạnh rồi thôi thì cũng ờ, bớt đi nhiều cái nghiệp thì mình tránh đi được cái con bệnh Covid này rồi khi nó dính vô là đi luôn chưa kịp tu nữa mà mất cái xác rồi thì rất là khó đó nghe không có công đức là không có được tái sanh lại phải đi lâu lắm cả hàng trăm nghìn năm cả tỷ năm Ngài Minh Sư nói Ngài là vua Trần Nhân Tông Đừng có chọc việc nói ông nội nè Nghe cái uh, que que hỏi nè Tào Lao ổng là tạ Không có không phải tránh uh, ờ, tránh đạo Không Đừng có xưng này Nói chung là không có Phật trời nào xưng hết trơn á Không có Không có vụ đó Nếu ổng là Phật Trần Tông chắc kìa phải kêu ổng là sư phụ hả sư phụ việc nói chuyện gì hoài á sao sư phụ không có nói đi chị hỏi rồi trên đã nói những người nào chuyện nói tà tức là trên nói tà chuyện nói tà mấy phật tử phải để ý ba cái thần chú mà bùa hindu nữa nó lợi hại lắm á phải coi chừng nó nghe mình phải học phật phải đọc lăng nghiêm rồi này nọ tụi bên tụi bên tà nói chú kiệt là tà thì đó thì phật nói những người nào á nói như tà tức là chính họ là tà cho nên mình phải coi mấy cái đó nhưng mà mọi chuyện á tránh tà bây giờ nó lẫn lộn kiệt lên đây kiệt không muốn đụng chạm ai cho nên ai mà cứ ờ, ấy đừng có hỏi kiệt kiệt phải cái lòng từ bi của kiệt kiệt phải giải thích thật thì nó thành ra như vậy cho nên mình á, phải à, chờ chờ không có thời gian không có lâu đâu khi mà cái ruột của mình nó nóng nóng nó xôn xao mình cứ ờ, bỏ hết chuyện con của mình nó khóc mà mình không lo chồng của mình đó, đói bụng mà không lo dọn cơm mà cứ lăn xăng lăn xăng chạy đi lo mấy cái gặp vị này hay đi tới chỗ đó rồi đó là mình đang bị trúng bùa đó phải coi chừng đó nha đó thì cái đó là chứng nghiệm thì mua nó có những cái thần lực rất là mạnh ở của tụi ờ, bùa ngải Hindu tụi Miên tụi Thái rồi đó phải cẩn thận mấy cái đó khi mình thấy cái, ờ, cái tâm của mình á nghe là cái sự sinh hoạt của mình mà cái hỷ lạc trong người nó không có ra đó mình tu hoài mà mình không có hỷ lạc đó, đó là mình đã bị trúng bùa của những vị sư phụ mình rồi mà mình không biết đó. mình cứ nôn nao nôn nao còn tu bên Phật lúc nào người ta cũng bình thản người ta cũng ờ, hỷ lạc cũng quan hỷ hết mình người ta ra đường thấy cái hoa người ta cũng thấy trong lòng cũng vui nữa rồi người ta thấy một người homeless á, ruột rang tơi bời á, tội nghiệp phải ngừng xe lại cho tiền đó là cái đó mình là tu chánh đạo còn những cái người mà tu mà đi theo những gì thầy không đúng á, là họ không có cái sự nhận thức đó cho nên mà mỗi phật tử phải có chánh kiến phải biết phải biết đo lường cái tâm trạng của mình bằng cách đó như con đang khóc hay là má của mình cần mình chở mình đi chợ mà mình nói con bận rồi con phải làm này nội nhiều đó mình đã bị tội bất hiếu rồi con phải chạy đi gặp sư phụ con con phải chạy đi chùa này rồi nọ cái đó là mình đã mang tội bất hiếu trước rồi đó nên phải coi cái đó nữa có người hỏi hắc bạch làm sao mình thấy được thì đó kiểu giải thích đó. khi cái ruột của mình nôn nao mình tưởng nhớ cái đầu của mình lúc nào cũng không có cần phải nhớ ai hết mình chỉ biết trước mặt của mình thôi là đúng mình chỉ biết à, trước mặt của mình con chó nó sủa thì nó mình cứ nghĩ con chó nó sủa là đang ca mình nghe thì mình thấy thích con chó sủa còn mình thấy con chó sủa mình xuống muốn quýnh nó đó, là mình bị trúng bùa đó còn hoặc là ruột của mình nôn nao mình nhất định phải làm đó mình nhất định phải đi đi như vậy vậy là mình đang bị trúng cho nên phải coi cái đó nữa rồi những cái chuyện mà trong gia đình á cha mẹ nhở gì á thì ờ, mình phải làm chứ không phải tối ngày cứ suy nghĩ về cái đầu mình mà cứ tưởng tượng về một người nào ngoài là mình đang bị trúng buộc thôi mình nói chuyện khác nha không có nói này nữa Phật chỉ là Phật thôi đâu phải thượng đế tiên miễn nào hoặc là vị tối cao và thoát luân hồi sinh tử bây giờ giàu cho ông Trump ông có bằng uh, doctor không đâu có ông chỉ là một người thương mại buôn bán thôi ông Trump á, là ông Trump còn những người mà những vị Phật á, là doctor những vị tiến sĩ thạc sĩ những người đó, đó mới dạy những cái giáo lý từ đời này qua đời nọ cái trái đất mình có hàng sáu bảy chục tỷ năm mấy vị nói tại sao trong lòng đất bây giờ lâu người ta lấy ra những cái à, spaceship những cái đồ cổ là từ trái đất nó lộn tới lộn đuôi giống như cục bột vậy đó cứ hết làm bánh cam rồi lại làm bánh ít rồi lại làm bánh khọt rồi làm bánh xèo cũng là cục bột thì trái đất này nó như vậy nè thì những cái thế hệ trước nó cứ đi từ lúc mà thô sơ cởi ngựa bắn cung rồi lên tới lúc đồ đá đồ đồng rồi tới từ từ lên như vậy thì nó qua một quá trình mà khi càng văn minh á, thì con người càng phá hủy trái đất thì mình mới bị những cái ô nhiễm và những cái chiến tranh bệnh tật thì những vị Phật đã ra đời hàng bao nhiêu tỷ năm về trước để dạy dỗ nhân loại cái trái đất này nó cũng giống một cái lớp học dở lòng mình xuống đây mình học xong mình thanh lọc cái bản tánh của mình để mình được đi về trời đó nó chỉ mục đích nó chỉ có vậy thôi còn cái xác phàm mình nó giống như là một uh, tạm thời thôi mình mình mang một cái dai đó cũng giống như ờ, mình vô trường có mấy tiếng đồng hồ mình học xong mình về nhà mình cởi đồ ra cái đó ờ, mình mặc đồ bình thường là mình là người thật còn những cái gì mình học đó, nó mang theo cái lại giải thức để nó đi chuyển chuyển thế cho nhiều kiếp sau cho nên Phật là quan trọng là đại giác ngộ mà Phật thì cũng gặp nhiều Ờ, mấy vị ờ, thường cũng có dạy hoặc thích ca hoặc à, di đà hoặc kiệt sư sư phụ kiệt là hòa thượng tới công với tổ sư bồ đề đạt ma với phật thầy tây an là, mấy vị sư phụ kiệt thì clip vừa rồi á thường á thường kiệt nói tên sư phụ kiệt á là kiệt nói tổ sư chứ kiệt không có dùng chữ bồ đề đạt ma là hơi hỗn còn khi kiệt nói ông bồ đề đạt ba đó, thì cái danh từ chữ ba chỉ chữ ma nó giống giống nhau nhưng mà trong đạo phật một phật tử bình thường ai mà không nhận được hai cái đó chứ không phải là chị không có hiểu thì có một quý vị cứ ờ, comment cái đó thì chị giải thích luôn thường chuyện nói chuyện về sư phụ á, mấy cái clip việc nói á, là tổ ờ, tổ sư bồ đề đạt ma là ngày hay mặc áo trắng vậy nè dạy dỗ chuyện cái 12 giới luật đó là trong đó cũng có một phần sư phụ bỏ bỏ vô tu chỉnh 12 giới luật của thiên tâm á còn bồ đề đạt ba là <laughs> cái ông đó là đại trí thức là khác như thần tú hả mình lúc lên nói cái này nè mình cái đầu nó nhảy nhảy nhảy ra ờ, thì trong thoáng thoáng đó nhiều lúc nó sai nó chặt chút chút á nhưng mà cái ý chính á thì à, quý vị cũng phải hiểu cái ý của Kiệt anh Kiệt ơi nằm mơ thấy rồng mau rõ đẹp lắm à, vậy cốt em cốt rồng em nằm mơ em thấy rồng rồng thì nhiều khi mình đầu thai xuống thân nhân của mình xuống thăm mình Ờ, bồ đề đạt đa chứ không phải bồ đề đạt ba hả à, anh coi lại mỗi cuốn kinh anh nhớ là bồ đề đạt đạt ba mà đạt ba đạt đa vậy đó. ông cứ uh, nghĩ ông tu giỏi rồi ông chê phật uh, giảng pháp trong mái che cái ông chạy vô rừng rồi ông chê phật còn đi khất thực uh, ai cho gì ăn đó tức là ăn tam tịnh nhục ăn đồ mặn luôn ông nói phật tu dở ăn cha trường mới gọi là tu thứ thiệt cái à, cái đầu cái làm cho một số người à, tin ổng là tốt chạy theo ổng lúc đó tăng đoàn có ngàn người ổng tách ra phân nửa tăng đoàn 500 người đi theo ổng vô rừng còn Phật thì đi à, vườn kỳ đà giảng pháp rồi đi vô thành phố giảng pháp <laughs> cho người ta nghe đó, cho nên thời xưa á, là lúc mà Phật còn tại thế có thần thông mà tu giỏi vậy á, mà còn có chuyện nữa huống gì thời nay Bồ đề đạt ra ok whatever đạt ba đạt bài cũng được hiểu là được rồi nhưng người có ông à, Châu lợi, Bàn Đà đó ngu đần á Phật giảng gì cũng không hiểu hết cứ hỏi hỏi hoài hỏi đi tự ổng bực ổng luôn người bồ đạt ba thì rất là thông minh nghe rất là hiểu nhưng cuối cùng ờ, ông ờ, ông ờ, châu lệ bàn đã được thành phật Còn ông kia đi xuống địa ngục kéo hai ông đóng đại tử thời nay nó cũng y chang vậy đó phật tử thời nay á, là kinh phật không có sai cứ nghĩa là một cái công thức một cái process để mà thanh lọc cái tánh tham sân si của mình á là kinh Phật không có sai chỉ có người làm sai việc dùng cái danh từ người làm sai cũng không dám nói mấy thầy làm sai nữa nhưng mà cho nên thời nay ít có ai mà thành Phật lắm còn Phật tử mình á, muốn không bị đọa địa ngục chung với uh, mấy người mình đang uh, gọi là thần tượng á thì nên tự đốt đuốc mà đi cứ ờ, đọc kinh ờ, rồi lên rồi cứ tìm mấy những người thiện trí thức những người hiền á, rồi trao đổi chứ còn mấy ông mấy mấy vị mà thầy á, nhiều khi mình chỉ thấy cái màu áo vàng khè cái mình chói mắt rồi mình không có biết giống như bò trong ờ, rodeo á chỗ mà kể bò để cái miếng vải đỏ thôi là bò cứ chạy theo thì thì phật tử mình đa số vậy cứ thấy màu vàng cái là chả làng mắt lên rồi nhiều ông mặt đẹp lắm nên coi cái cái đó là hình tướng mình nói thì nói chứ thật sự đã là thầy đã là hơn người thường rồi bây giờ giàu cho các thầy giả hay thầy thiệt hay thầy dởm gì đó cũng đã hơn mình rồi thì là người ta có những cái người ta phá giới nhưng mà cũng có nhiều cái người ta cũng hơn mình nhiều á chưa bắt dế bồng lai muôn thói hòa không chịu có trong lòng mình có chưa bắt dế đó là mình tham dâm dục đó, là mình là chưa bắt dế còn tôn ngộ không là cái trí tuệ của mình đó mình thành tôn ngộ không nhưng mà cuối cùng tâm tạng cứ nghe lời chưa bất giới hoài à là tự vì cái tâm dâm dục á, lại thích à, cảm <laughs> ờ, dễ dễ cảm nhụ hơn ok đọc comment tiếp nghĩ sao về ông lương chị hằng quý vị đừng có hỏi mấy cái này nha chị không muốn nói thật nói thật đó là mất lòng lắm á mà chuyện ông Roma là chuyện thật đại tử ông lên núi chị á lấy hình ổng ờ, khi mà lúc đầu á không biết tại mình nhìn người á mình không có thể nhìn mặt băng mặt được phải lên núi kiệt thì bắt đầu nhìn ra cái hào quang cái hào quang mà người chúng bùa với người mà đen thui á thì bên trên đó người ta mới nhìn ra người ta mới à, mới mới mới làm cho sạch được chứ còn á mà không có không có không có cặp mắt mà nhìn hào quang á mình nhìn ai cũng giống ai à nhưng mà có một cái á, người thường có thể nhìn được là kiệt nói cái lòng mình cứ nóng nóng xôn xao mình cứ mình cứ tôn sùng trên đời này không có tôn sùng ai hết mình chỉ có tôn sùng cha mẹ mình thôi và thương con thương chồng mình thôi là số 1 còn nếu mình coi những cái thứ đó là những thứ phụ rồi mình cứ tôn sùng một cái vị nào quá đó là cái đó là sai chị không có thích ai tôn sùng chị cũng chẳng có muốn gì hết chị chỉ nói lời thật tất cả clip việt là người việt nói những gì kinh nghiệm cho nên khi mình mà cứ tưởng nhớ một cái gì đó hoài tức là mình bị trúng bùa đó rồi mình nhất định phải gặp gì đó mình bỏ hết tất cả mọi chuyện quan trọng đó là có vấn đề đó vấn đề lớn đó. nên, nên khi mà mình tẩy sạch rồi á, cái hào quang nó mới sáng lên như giờ mình đi một cái chỗ pháp hội cả ngàn thầy mình đâu biết ai ai ông nào cũng ấy nhưng mà cái hào quang nó phân biệt vị nào tu giỏi gì nào tu dở đó nha mình phải nhìn bằng cái hào quang nhưng mà người thường không có nhìn được người thường có thể nhìn bằng cái chân dung là cái mặt ông này ốm nổi mụn cái mặt ông này à, sao sao thì là tâm thanh tướng và những gì tu giỏi thì mặt hồng hào phương phi rồi đó, thì đại khái cái đó là một phần nhỏ thôi chứ nó không có chính xác hết nữa cái đó cũng chưa có chính xác hết chỉ có nhìn hào quang nó mới chính xác hết có tối 7 ngày 7 đêm không ừ, mấy cái đó những trong kinh sấm cả Notre Dame Venga kinh trang trình hay là kinh của Đức Thầy gần đây nè tất cả kinh điển á hồi lúc có một lần chị hỏi uh, trên á trên chị nói kinh tất cả sấm cơ á, chỉ trúng 8 tới 90 phần trăm thôi nha quý vị nên nhớ nha chứ không có 100 phần trăm cho nên khi người đời mà giảng mà y như trong đó đó nhiều lúc ờ, họ cũng không hiểu họ nói sai nữa đó ờ, là tại vì giờ chót á, cái ờ, cái cơ vận nó thay đổi cũng giống như cơ vận đúng ra đã xảy ra cả 3 năm về trước mà hôm nay mình bị trễ mấy năm cái đó là trong sấm cơ đó trễ những cái năm con này con kia rồi rồi uh, về những cái chuyện mà đại khái như ờ, thiên tử minh dương vi lạc vậy đó cho nên mấy cái đó là là chỉ có ở trên mới biết thôi người đời mà cứ chấp theo từ chữ từ chữ thì ờ, nhiều lúc mình phải coi lại có những uh, mà giỏi về chữ nghĩa mà cái gì ấy đó. thiên cơ mỗi một cái sát na đó thay đổi hết mấy vị thường nói vậy dụ như trên mà trễ uh, mấy ngày thôi thì dưới này mình cũng mấy chục năm rồi mấy giây mấy mấy giây thôi là dưới này mình cũng bị uh, trễ mấy chục năm rồi thấm cơ nhiều lúc không <laughs> phải trăm phần trăm hết đâu bởi vì đã nói cô chàng anh kiệt vô nhiễm rồi Ô, anh kiệt đâu có vô nhiễm đâu anh kiệt mang sắc phàm cũng bình thường quỷ ma ở ngoài đường á nhiều lúc nó nhập tâm vô em của mình nó đè mình quýnh nữa đâu phải nó quýnh tại vì quỷ nó đâu có thích anh đâu có những bữa hồi xưa ngủ thấy nguyên cái bàn tay sắt của nó bóp cổ mình đó thì mấy ông rồng mới tới mới quýnh có nghĩa là ở bên kia cái tướng tinh của mình cũng bị nó quýnh tối ngày đi đâu á là phải xin mấy gì cho mới bước ra đường á chứ ra đường á tụi quỷ ma ngoài đường đứng đầy á tại mắt mình không mở ra chứ hai bên đường á là đầy dông linh đầy ma quỷ ghê gớm lắm bởi vì người đời không có mở nhãn không có thấy không có sợ thôi ở Thượng Hải hay là ở Bắc Kinh á ai mà có thiên nhãn thông mà đi ra đầu trâu mặt ngựa đi đầy ngoài đường luôn chứ không phải là người đâu mặc áo vest đồ đẹp trai đồ lắm cầm điện thoại nói chuyện business đồ nói chuyện làm ăn đồ giỏi lắm nhưng mà quỷ không á người có duyên với đức phật là gì chứ có duyên ha thì bây giờ đang <laughs> đang nói chuyện đây là cũng là có duyên nè có người nói mình đừng có tưởng tượng quá mấy cái đó ký ờ, chích người thì cứ chích người chứ đâu có ai ký con cái con chip vô người mình làm gì đâu cái đó chưa thời đại đó chưa có xảy ra đâu